sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một người hoàn hảo nên có một người tốt bụng, yêu thương và trung thực ở bên đã đủ tuyệt vời lắm rồi. Lại thêm sao thái âm cát tinh chiếu mệnh, tốt cho nữ mệnh có được nhân duyên tốt đẹp, sức khỏe dồi dào. Nhất là ai đang bầu bí, có được sức khỏe đảm bảo để việc sinh nở sẽ rất thuận lợi. Tân mới của con giáp tuổi Tý khá thanh nhàn, khi bạn đủ bình tĩnh để xử lý hết việc này tới việc khác, bên cạnh đó bạn còn giải quyết mọi việc rất có lý có tình và được khen ngợi. Có thể thấy, bạn đang sở hữu phẩm chất đạo đức vĩ đại, cao quý nhất của con người. Thiên tài chiếu mệnh mang tới tiền bạc cho tuổi Tý vào những ngày đầu tuần, nhưng những rắc rối sẽ liên tiếp diễn ra ngay sau đó vì thế khi có chút tiền thì cần biết cất giữ cẩn thận, đừng tiêu xài quá tay rồi cuối cùng bạn chẳng giữ được gì. Một số kế hoạch cuối tuần nên tạm hoãn để tránh một số rắc rối có thể xảy ra. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thuận lợi theo đuổi mục tiêu cá nhân trong thời điểm này. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, bạn vui vẻ và rất dễ tiếp cận nên mọi người cảm thấy dễ gần. Tử vi tuần mới từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Người tuổi Sửu không hài lắm với đời sống tình cảm của mình, nhưng chưa tìm được cách làm mới nó. Ngay lúc này bạn thử thay đổi cách ăn mặc của mình trong những cuộc họp hoặc gặp gỡ quan trọng. Chắc chắn điều này không chỉ giúp thay đổi tâm trạng của bạn mà còn giúp ai đang độc thân gây ấn tượng với mọi người từ những giây phút đầu tiên. Bạn là hiện thân của sự nhiệt tình và tình yêu thương trong sáng, nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi lòng tốt của bạn sẽ bị người khác lợi dụng. Bạn có thể đưa ra một số lời từ chối cần thiết trong tuần này dù đó là điều mà bạn không muốn. Hãy để cho đối phương tự giúp mình trước khi nghĩ tới bạn. Thiên quan xuất hiện vào giữa tuần, dự báo có một số kế hoạch khó thành trong thời gian này nhưng mọi sự khởi sắc vào cuối tuần khi nỗ lực được bù đắp bằng số tiền mà bạn thu được ngay sau đó. Trong tuần mới cũng có ảnh hưởng của dịch mã chiếu mệnh, nên không có lợi cho bản mệnh phải di chuyển, đi lại nhiều trong thời gian này có thể sức khỏe giảm sút vì lịch trình công tác dày đặc. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, bạn có thể khởi xướng một trò thú vị nào đó làm mọi người vui. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có những người luôn nói lời tiêu cực cần tránh xa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tránh lo chuyện bao đồng, không ai ghi nhận công ơn của bạn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy học cách thuyết phục người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, bạn có tầm nhìn xa hơn và có nhiều hiểu biết hơn. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Tuần mới này, xem tử vi dự báo có nhiều lời đồn và chê trách con giáp tuổi dần. Bạn đừng lo lắng nếu bạn nhận thấy tính cách bản thân quá khác biệt và bạn đang đi ngược lại số đông. Khi bạn gặp một người có sở thích học hỏi và mở rộng tâm trí giống như mình, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ gắn kết hơn những gì bạn từng nghĩ đến nhưng may mắn có sao Thái Dương cắt tinh phù trợ nên những hiểu nhầm của bạn được hóa giải, tốt cho việc cải thiện công việc với sự giúp đỡ của một số đồng nghiệp nhiệt tình. Người tuổi dần đừng cố chấp mà tin một người không xứng đáng với mình. Nếu nhận thấy người ấy có biểu hiệu của việc không trung thực ngay từ những buổi hẹn đầu, làm sao bạn có thể tin tưởng họ? Vì thế, bạn nên tập trung lắng nghe những điều người ấy nói. Nếu họ trung thực, minh bạch và đáng tin cậy thì bạn mới nên tiếp tục. Bản mệnh trong tuần này, Hãy tận hưởng niềm vui trọn vẹn của mình vào những ngày đầu tuần, vì cuối tuần có kiếp tài khiến bạn không còn vô tư dám tin tưởng bất cứ ai nữa. Thậm chí một số lời thề của họ lúc này cũng không còn giá trị với bạn nữa. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có người ghen tị với thành công của bạn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, hãy tìm nhiều thông tin để cân nhắc trước khi quyết định. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, tránh đầu tư, kinh doanh theo cảm tính lúc này. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Tử vi tuần mới từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Đừng vì người ấy đối xử không tốt với mình mà bạn tuổi Mão vội cho rằng bản thân không có giá trị. Nếu gặp được người phù hợp, Họ biết trân trọng bạn thì những chuyện tầm phào này sẽ trôi qua nhanh thôi. Điều quan trọng là lúc này bạn phải vượt qua được nỗi buồn hiện tại. Có dấu hiệu cho thấy, tuần này bạn tuổi mão càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Thực tế là bạn nên giữ sự bình ổn cho mình. Việc khao khát được chú ý vì ngoại hình hoặc địa vị là điều mà bạn không bao giờ hiểu được. Thay vào đó, bạn muốn được công nhận vì những điều nằm sâu bên trong chính mình. Khoảng thời gian này, có thể nói là nó rất ý nghĩa với bạn. Đây cũng là lý do bạn dành thời gian để hiểu rõ một ai đó và bạn biết rằng tính cách của một người được thể hiện không chỉ bằng vẻ ngoài của họ mà còn nhiều điều hơn thế. Đầu tuần có chính tài chiếu mệnh, mang lại tiền bạc cho con giáp tuổi mão bao gồm cả sự hậu thuẫn của người thân để các kế hoạch của bạn được diễn ra suôn sẻ và bạn không phải lo lắng quá nhiều. Thế nhưng cuối tuần vẫn có một số chuyện gây phiền lòng, bản mệnh nên biết bỏ qua để tư tưởng được thoải mái hơn. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có người ghen tị với thành công của bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển khi thể hiện quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, mở lòng với mọi người xung quanh mới tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, tiền bạc ngày càng được cải thiện nhờ sự tinh danh của bạn. Tử vi tuần mới từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Người tuổi thìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình khi nhiều kế hoạch đi sai hướng, bạn càng cố kiểm soát càng không được. Thay vì cố chấp như trước đây, bản mệnh thử linh hoạt để thay đổi, thuận theo tình hình thực tế xem sao. Nhìn chung, tuần mới của con giáp tuổi thìn không quá đáng lo, cho dù giữa tuần đối mặt với thiên quan khiến bản mệnh lo lắng ít nhiều, May mắn là ngay sau đó bạn đã tìm ra cách xử lý tức thời, nhờ đó mà cuối tuần bạn đã cảm thấy thành thơi hơn. Tuần này, con giáp tuổi thìn trở nên nhạy cảm hơn và bạn nhận ra những khác biệt trong cách cư xử của người ấy đối với mình. Cảm giác thiếu tin tưởng lẫn nhau khiến mối quan hệ của hai người có phần lạnh nhạt trong thời gian này. Trong tuần có Bách Việt chủ đào hoa trợ mệnh, có thể là dự báo cho chuyện tình cảm nảy nở đối với ai đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng là nguy cơ có người thứ ba xuất hiện xen ngang giữa bản mệnh và một nửa của mình khi hai người giận dỗi, xa cách nhau. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, tránh va chạm, mâu thuẫn với cấp trên của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, không nên dành thời gian để mãi đắm chìm trong quá khứ. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, may mắn có một người bạn đời rất tâm lý luôn bên cạnh. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng nhiều mâu thuẫn, khó tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, điềm báo thị phi ập đến, gây sóng gió, lao đao. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Nhiều chuyện không vui xảy đến, nên người tuổi Tỵ dễ cáu giận, nóng nảy với một nửa của mình. Đó là lý do cả tuần hai người mãi không thể làm lành nổi. Nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì đã không gây ra căng thẳng như thế này rồi. Tuần mới là lúc tuổi tỵ có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, sau những giờ tập trung hết sức cho công việc. Không những thế, người thân còn có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để hành động khôn ngoan hơn. Có chút tiền giúp bản mệnh cảm thấy an tâm hơn, lại thêm sự hỗ trợ của thực thần nên bạn càng cho thấy mình có một lòng vị tha và bao dung đáng kinh ngạc. Bạn sống vô tư, không vụ lợi, luôn có mặt khi người khác cần, sẵn sàng hy sinh vì những mục tiêu cao cả hơn và biết cách tha thứ cho người khác. Ảnh hưởng của thiên cầu là hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh tuổi tỵ trong tuần này, do đó bản mệnh nên nghỉ ngơi, tránh tham gia những hoạt động tốn quá nhiều năng lượng, ngay cả khi luyện tập đừng vì mong có kết quả nhanh mà tập quá sức nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chịu cảnh đơn độc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, có thể vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân vì sự cứng nhắc, Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, nhanh chóng chấp lấy cơ hội làm ăn vào giữa và cuối tuần. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không ngừng cố gắng, bạn sẽ khắc phục được mọi vấn đề. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây trở ngại cho sự nghiệp. Tử vi tuần mới từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi ngọ đón nhận nhiều niềm vui trong tuần này với những trải nghiệm mới và thú vị. Bạn cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy phức tạp nhưng đẹp đẽ. Người tuổi ngọ cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ một nửa của mình trong ngày trong tuần này. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá phụ thuộc vào người ta bạn nhé, có những tín hiệu vui cho những cặp vợ chồng mới cưới trong thời gian này. Thiên ấn xuất hiện giúp cho ngày đầu tuần của bạn tuổi ngọ được thuận lợi, hanh thông, nhờ đó mà tuần này bạn kiếm được tiền, có được vị thế trong công việc và nhận được sự ghi nhận từ cấp trên. Một số trở ngại trước đây cũng bắt đầu được tháo gỡ khi bạn sáng suốt hơn trong cách giải quyết vấn đề. Sao Thiên Đức ghé thăm, đây là cơ hội để bản mệnh có thể phát tài phát lộc trong tuần này. Nhất là những ai đang đầu tư, dễ có cơ hội thu hút nhiều lộc lá về mình. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, chú ý đến kẻ tiểu nhân đang lăm le tìm cơ hội hãm hại. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau, cần trân trọng mối quan hệ hiện tại. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, cần cẩn thận khi ra khỏi nhà, chú ý tham gia giao thông. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nhận được đánh giá cao của đồng nghiệp nhờ tài năng riêng có. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc, hãy tìm cách gây thiện cảm với mọi người xung quanh mình. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Người tuổi mùi trong tuần mới này dường như bạn buồn vì cách hành xử của người ấy dành cho mình cũng chỉ vì hai người chưa hiểu tính cách của nhau mà thôi. Do đó, con giáp tuổi mùi thay vì hờn giận thì nên lắng nghe và chia sẻ thêm với người ấy nhiều hơn nhé. Có nhiều chuyện diễn ra không như ý, nhưng con giáp tuổi mùi tỏ ra khá cam chịu. Bạn biết rõ mỗi khi bản thân muốn trải nghiệm những điều mới mẻ cũng là lúc chính bạn phải đối mặt với nỗi sợ hãi đang đến. Nhưng đừng vì thế mà chùn bước hay nghĩ tới việc bỏ cuộc ngay lập tức bạn nhé. Chính ấn xuất hiện những ngày đầu tuần, mang lại vận may cho con giáp tuổi mùi, nhờ thế mà mọi việc thuận lợi, nhờ đó mà cuối tuần bạn có được nhiều tiền hơn, thu hút nhiều tài lộc về mình. Trong tuần có bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe, nên khuyên bản mệnh nên cẩn trọng. Dự báo có hỏa huyết quang nên tránh việc lái xe nhanh, vượt ẩu, nên hạn chế việc đi xa, nên nhờ người khác lái xe giúp bạn sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hãy khuyến khích và khen ngợi người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo kẻo rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhiều biến cố xảy ra thử thách năng lực phản ứng của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, bạn hãy nhờ vào sự giúp sức của những người xung quanh. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Bạn học được điều hay ho từ người có kinh nghiệm. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Xem vận trình tuần mới của 12 con giáp, người tuổi thân rất giỏi lắng nghe. Điều này khiến bạn trở thành một người tuyệt vời để trò chuyện. Mọi người cảm thấy được sự dễ chịu khi ở bên bạn và họ ngay lập tức cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn. Bạn biết rằng đa số các cuộc trò chuyện đều bị cái tôi dẫn dắt quá nhiều, vì thế, bạn luôn chủ động kiểm soát tốt cái tôi của mình. Tình cảm của người tuổi thân với một nửa của mình lúc này không như ý, có thể vì bạn đề cao cái tôi của mình và bắt đầu suy diễn mà thôi. Ví dụ như người ta phân tích góc nhìn của mình thì bạn vội cho rằng họ không tôn trọng ý kiến của bạn trước đó. Nhân khi có tử vi cát tinh trợ mệnh, cũng là lúc tài lộc đang tăng thì bản mệnh nên chớp những cơ hội đầu tư tốt đang bày ra trước mắt mình. Bạn có thể học theo cách các nhà đầu tư lớn đang làm khi bản thân đang ít kinh nghiệm. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh tuổi thân cần phải quan tâm trong thời gian này, cho dù bạn tin rằng mình đang khỏe mạnh đấy nhé. Hãy biết lắng nghe cơ thể mình hơn để có cách điều chỉnh cho phù hợp bạn nhé. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, quan hệ lứa đôi dần hòa hợp, đôi bên ngày càng hiểu thêm về nhau. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, cần hết sức bình tĩnh giải quyết, tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần hết sức thận trọng chớ nên chủ quan trong công việc tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên tìm cách để vợ chồng hàn gắn giúp tình cảm dần trở lại như xưa tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhận được sự tán thưởng của bạn bè và đồng nghiệp tử vi tuần mới từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình tuần mới này người tuổi dậu ngày càng nhận thấy tình cảm của hai người ngày có vẻ như đang nhạt dần đi. Đừng vì đã quá quen thuộc mà xem tình yêu của hai bạn là điều hiển nhiên. Thực ra không ai có nghĩa vụ phải thích bạn, cũng không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn cả. Hôm nay niềm vui của người tuổi dậu đến từ việc bạn giúp đỡ được nhiều người xung quanh. Trong một cộng đồng, bạn thường là người giúp đỡ, hỗ trợ người khác, cũng là người thường xuyên khích lệ, đưa ra lời khuyên khôn ngoan cho những ai đang phân vân, bế tắc trước một lựa chọn nào đó. Ảnh hưởng của đại hao là hung tinh chiếu mạnh, nên bạn phải chi tiêu quá nhiều tới mức kiểm soát. Có thể nhiều việc mới phát sinh với số tiền lớn nên bạn phải tìm cách xoay sở số tiền này. Tình hình sức khỏe của người tuổi dậu trong tuần này không có gì đáng lo, khi mà bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan cần thiết. Thế nhưng khi đi lại bạn vẫn phải cẩn thận, không nên phóng nhanh vượt ẩu đâu nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng dễ mâu thuẫn, bất đồng vì chưa thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, tình cảm dần dạn nứt vì đôi bên đều quá bướng bỉnh. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, chú ý cách cư xử của bản thân. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim, có thể kiếm tiền nếu làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, của tuổi tuất. Vận đào hoa ập đến, khiến không ít con giáp tuổi tuất độc thân có thể trở tay, nhiều người có người yêu trong tuần này. Việc giao tiếp của bản mệnh cũng có nhiều điểm sáng. Bạn sẵn sàng đối diện với mâu thuẫn và khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Tuần mới có nhiều năng lượng tích cực, trở thành động lực tốt cho tuổi tuất. Đối với bạn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn với những con người lành mạnh và tích cực. Những mối quan hệ luôn thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, nên tuần này bản mệnh có thể sẽ mất một số tiền kha khá chỉ vì cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của những người đi trước, cứ thế cắm đầu cắm cổ làm theo ý mình. Trong ngày có điểm báo sức khỏe không tốt, chỉ vì bạn quá cả nể và dễ dàng tham gia các buổi ăn uống thiếu kiểm soát. Cho dù bạn đã tự dặn mình sẽ ăn uống khoa học hơn nhưng kế hoạch này thường xuyên bị phá vỡ. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Hãy học cách bao dung, biết nghĩ cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ tình cảm dần dạn nứt vì đôi bên đều quá bướng bỉnh. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, chớ đầu hàng khi đứng trước khó khăn, bởi đó cũng là cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, vợ chồng cần bao dung và thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, vượt qua khó khăn mới mong khẳng định được bản thân. Tử vi tuần mới, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023, của tuổi hợi. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tình cảm của tuổi hợi lúc này càng vượng sắc, người ấy luôn tử tế và chu đáo với gia đình, bạn bè của bạn. Nếu người yêu bạn có những dấu hiệu tích cực trên, bạn nhận ra mình thật may mắn và sẽ trân trọng tình yêu của hai người. Khó khăn trước mắt là điều cần phải có để thử thách tuổi hợi. Bạn cũng hiểu rằng trưởng thành thật sự là khi thoát khỏi vùng an toàn của mình và không để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn. Bạn biết rằng đó là bước đệm tuyệt vời nhất để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển con người hiện tại. Điều này được gọi là khả năng uyển chuyển. Thực thần xuất hiện vào đầu tuần, mang lại những niềm tin tích cực cho người tuổi hợi khi mà bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người xung quanh cho những kế hoạch của mình. Hứa hẹn sẽ có cuộc gặp gỡ bạn bè thú vị trong tuần này nữa đấy. Ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản mệnh, do đó nếu ai đang có bệnh thì nên tập trung chữa trị vì nếu bạn làm gì quá sức trong ngày này nếu lâu nay bạn lười chưa tập thể dục thì hãy bắt tay vào thực hiện từ hôm nay. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, không nên nóng nảy, gây ấn tượng xấu với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, chuyện làm ăn diễn ra không suôn sẻ, hãy chờ thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, vượt qua khó khăn, tìm cơ hội khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đôi lứa hạnh phúc bên nhau sau khi cùng trải qua khó khăn.